왔습니다 이발소 새로 생긴 이발소 VIP 이발소로 왔습니다 VBN에서 굉장히 가까운 곳에 위치해 있습니다 사장님께서는 이제 베트남 사람이에요 베트남 분이 운영하시는 한국 이발소 한번 들어가 보도록 할게요 여기입니다 자 렛츠고 아네 안녕하세요 안녕하세요 오, 오 이거 깔끔 À, chào em. Anh thay giúp giúp em nha Dạ. Cảm ơn nha. 오. Anh đẹp trai quá 어? Đi theo em 쩔. Đi theo em 아 근데 굉장한 미인이세요. 엔텔라지 않아? 비비. 비비. 아 비비야. 이따가 남자친구 있냐고 물어봐야겠어요. <laughs> À, ở đây là phòng VIP Ừ. Còn bên đây là phòng thường Cậu ba muốn làm ở đâu? 어. VIP hay phòng thường? 작은 쌤, 뭐, 쪽, 쪽가? 아, 이게 일반 방이라고 하네요. Qua đây có khách rồi. Rồi em sẽ biết được chuyện. Chúng ta qua phòng VIP nha. 아, 뭐, 아, 브레 Em đi vậy. Anh ngồi vậy. 와, 진짜 이쁘다. Anh ngồi ở đây. 어, anh muốn, 어, ở đây được không? Ở đây được không? Ok, ok. 자 일단 오픈한 매장은 아니고요 정식적으로 오픈한 매장은 아닌데 와 침대가 와 이거 어디서 구했어 이런 거 확실히 VIP라 틀리긴 틀리다 되게 편할 것 같은데요 어, 의자가 푹신푹신합니다 아직 정식으로 오픈한 건 아니라서 저 혼자 이렇게 단독으로 받게 됐는데 한번 제가 체험을 해보도록 하겠습니다 이쁜 여성분과 함께 가보도록 하겠습니다 이름이 비비라고 그랬죠? 네. 네 감사합니다 오늘 잘 부탁드려요 네. <laughs> Ok, bây giờ massage nha Cảm ơn nha Anh ơi, anh có cạo râu không? À, cái này hả? Ờ Hôm nay không cần Hôm nay không cần ừ. Vậy em massage mặt cho anh nha ừ. okay. Hôm nay anh muốn massage, tất cả massage Tất cả massage? Ừ, không, cả... không cạo râu ừ. Vậy anh có lấy cái... Ờ, không cần Không cần ờ. Ở ờ, đây, tàu, tàu, tàu không không đau đã 아, nhưng mà anh anh đổ mà. ok ok. 아, 써. ok anh chờ một chút nha. 음, 음. 지금 여기 보시면 이렇게 허리를 받쳐주는 공간이 있어요. 보통 이발소 보면은 180도 눕는데 180도가 아니라 약간 조금 세워집니다. 이렇게. 와 편하다. anh tên gì? Anh tên là Malem Malem. ồ anh tên là Malem Malem. Đúng rồi. Wow. À. Anh ở Việt Nam lâu chưa? À, một một năm rồi một năm một năm ừ, đúng rồi Ồ, một năm nhưng mà tiếng việt quá tốt luôn giỏi không giỏi rất giỏi em suy nghĩ anh là con trai việt nam 아 việt nam 때야 그 정도로 칭찬을 해준다고 VIP실이라서 그런가 이불을 주네요 이거 원래 yeah. 이불 줘요 yeah. VIP실만 yeah. 오 좋네 a ơi em tên là yêu em là em yêu em yêu hả <laughs> em yêu trời em là sáu á ảnh à, thì em tên là yêu nha không em tên là bb mà không em tên là yêu không tại vì anh là mười lem mười lem trời chắc chắn anh tên là biến thái rồi anh tên là biến thái hả đúng rồi anh ơi anh đẹp trai quá hả à. không người hàn quốc là tất cả đẹp trai nhiều bình thường anh đẹp trai bình thường đúng rồi anh bao nhiêu tuổi 18 tuổi Em 15 tuổi 15 <laughs> hả? 15, anh 18 Em làm việc em... ở đây không được 15, 15 tuổi em làm việc ở đây Bí mật Bí mật, bí mật ừ, Ok, ok Em ơi, ở đây công an, công an <laughs> Công an, công an Không được Anh à, công an à Anh và em đi công an À, công an là Công an là trực thích với đẹp cái Công an với đẹp ừ. cái Công an cũng thích đẹp trai Anh có bạn gái chưa? ông ba có bạn gái nhiều nè mười mười con gái mười con gái? Ừ. Wow, thật bạn Em biết tiếng Hàn không? Một chút ờ, ba chính cha bao nhiêu tuổi? ông ba sinh năm là 1983 Anh đoán xem em bao nhiêu tuổi? Anh suy nghĩ em là 40 tuổi 40 tuổi? Ừ. Gen Z lady Em sinh năm 2000 Anh không hỏi mà, 2... chưa hỏi mà à, Chưa hỏi hả? Okay, em xin lỗi Anh sống ở đâu? Anh sống ở quận 7 Ồ oh. Ừ Không không Anh sống ở Kim Quả Em Ồ, oh, anh biết cái đó <laughs> Wow Em đẹp hơn hoa nè Ồ, em đẹp hơn hoa nè Anh có bạn gái chưa? à anh à. có 10 bạn gái rồi em không, nhớ rồi em chắc chắn không có cho có nhiều anh thích con gái như thế nào không anh thích con trai này Eric Eric à Eric là bạn em à. friend muốn kẻ số À, em là sáu chắc chắn sáu Không có, em rất là bạn em Manager đâu hả? Manager <laughs> Sáu á Em giới thiệu cho anh gặp mặt Eric oh, okay. ok ok sau này chúng ta gặp nhau ở ngoài đi chơi ờ ở đâu bùi viện uống bia uống bia hả anh có thích uống bia không anh cũng thích uống bia được không được em làm việc ở đấy mà ừ. à, làm việc kết sau thúc giờ làm việc à, làm việc kết à, à ok ok em cùng với Eric ừ. gặp ừ. anh <laughs> Eric ok nè <laughs> Bibia nhanh nhanh nè nè nè nè nhanh nhanh không được tại sao nhanh nhanh không làm được làm tốt nhanh nhanh madam ừ. nổi giận angry phải làm từ từ từ từ và tôi mới cho là sọt không manager ở đây dễ thương à, buồn ngủ quá buồn ngủ quá anh ngủ đi ngủ à? em làm tốt không ờ, biết anh thương ngủ. ảnh à, em làm tốt nên anh buồn ngủ ừ. nắp mặt nạ ừ. cái này là gì ui à ui à ui. Wow <laughs> Anh đói bụng, anh ăn cơm chưa? Chưa Chưa ăn cơm Anh đói bụng hả? Ừ Anh muốn ăn gì không? Cái này Anh, anh muốn ăn em không? Anh muốn ăn em không? body body body đau body body body ở đây là chưa uh, chưa open chưa open dạ à. rồi khi nào open hả à, thứ hai tuần sau thứ hai tuần sau open ừ. anh tiếp tục đến anh hả à, đến một lần nữa ờ uh, ok muốn okay. sau đấy gặp em bibi <laughs> không tại sao anh muốn gặp con gái nhiều tại sao anh không thích em hả thích nhưng mà chưa biết okay. anh muốn gặp con gái nhiều mà ừ, bây giờ anh có 10 bạn gái anh ừ. muốn có 20 bạn gái đúng không ừ. <laughs> anh có bạn trai chưa <laughs> em cắt móng tay cho anh nha à cái này là ừ. anh ăn cơm chưa ờ. em hỏi anh ăn cơm chưa hả ừ. ờ, chưa chưa ờ, anh muốn ăn ờ, sao lại cười Em chưa cô bạn bạn trai hả? Chưa, em chưa có bạn trai Chưa có bạn trai hả? Ồ, hôm nay chúng ta đi chơi được không? Madam <laughs> Em hỏi madam <laughs> Không được, tại vì anh có nhiều bạn gái rồi Nhiều bạn gái hả? Ừ. Anh có 10 bạn gái ờ, Em là 11 Anh anh nói anh có 10 bạn gái ừ, rồi ừ, ừ. Bây giờ em one more à... Là 11 bạn gái <laughs> Ok Em chọn ăn một con gái em nè không tại sao không anh muốn gặp con gái nhiều khi Vì- nào anh về Hàn Quốc khi nào hả ừ. ngày 29 Ồ, Ừ. khi nào anh quay lại Việt Nam không biết Ủa tại sao trời 울겠다 울겠어 어, 뭐냐 뭐냐 nhớ 뭐냐 nhớ quay lại 10 ngày nữa quay lại một ngày một ngày anh nói uh, nhai ba mỗi ngày 30 ờ tên đợi tên đợi ờ. ờ ok ok hiểu không hiểu hiểu hiểu ừ. hiểu em uh, chắc chắn cô gắng chắc chưa chưa hả anh giới thiệu cho em anh không Kora à Ôi. người Hàn Quốc hả ừ còn ờ, em là anh suy nghĩ là em là thiết cái cô bạn trai nhiều em không có bạn trai nhiều em làm việc ở đây em không có thời gian chắc chắn hả chắc chắn không tiết hả <laughs> Anh suy nghĩ là em ngã xấu quá Anh à, tiếng Việt của anh rất tốt 와. 근데 한국말을 좀 아는 것 같은데, 그치? 한국말 알지? 한국말? 응. 오빠, 한국, 오빠 베트남어 진짜 잘해요. 이거 봐. 그러면 잠깐만 한국 남자친구 있네.